Hello, hello, xin chào anh chị em. À, với việc mà VN Index có những đợt phục hồi ngắn hạn trong thời gian ờ, vừa qua, thì à, liệu có VN Index có tiếp tục tăng giá trong thời gian tới hay không? Thì à, trong video này chúng ta sẽ dành thời gian để à, phân tích <coughs> để làm rõ cái này đúng không ạ <coughs> xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong uh, buổi livestream hôm nay ok xin chào tất cả anh chị em ạ thì uh, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại sau khi uh, Dũng có một cái chương trình uh, uh, 3 ngày hai ngày ở Hồ Chí Minh thì bây giờ quay trở lại để tiếp tục là giao lưu với anh chị em xem là liệu vn index nó dụng cái quạt vn index biến động như vậy thì bây giờ chúng ta làm điều gì để trước khi chúng ta có thể quay trở lại à, câu chuyện của ngày à, cách đây à, mấy hôm thì chúng ta thấy là thị trường có vẻ như là gì ạ bắt đầu thay thay nhau chạy chúng ta nhìn thấy là các cổ phiếu các dòng thay nhau chạy một vài cổ phiếu thì uh, chúng ta cũng có lợi nhuận một vài cổ phiếu thì nó cũng chưa có đạt lợi nhuận cao thì câu chuyện ở đây nếu bây giờ chúng ta hỏi xem là vậy thị trường uh, chúng ta sẽ có rất nhiều các uh, khía cạnh khác nhau để đầu tư nhưng bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào một cái góc cạnh nào đó để chúng ta đầu tư để chúng ta nhìn về cho nó khách quan hơn vì nếu bây giờ chúng ta đưa ra cái góc nhìn mỗi anh chị em thì có một cái góc nhìn của riêng mình nhưng bây giờ chúng ta sẽ tìm ra một cái góc nhìn để xem là thị trường nó đang ở đâu và chúng ta nên quan tâm cái điều gì đúng không thế thì uh, chúng ta sẽ nhìn về có rất nhiều góc nhìn khác nhau chẳng hạn như là mình lấy một cái biểu đồ nào đó uh, về đáy đỉnh hay là về bạn nào đây đây chẳng hạn các bạn nhìn thấy ở đây ạ à, đây là một cái biểu đồ nó liên quan đến gì ạ đáy đỉnh của nhiều yếu tố khác nữa chẳng hạn như trên cái vùng đỉnh chẳng hạn đấy chúng ta sẽ nhìn thấy là thường thì uh, nó qua lần vừa vượt đỉnh thứ nhất sau đó vượt đỉnh thứ hai trước khi bắt đầu thị trường bước vào một sóng điều chỉnh một số trường hợp thì nó cũng không qua lần thứ nhất lần thứ nhất vượt đỉnh như lần thứ hai có thể không vượt đỉnh và sau đó điều chỉnh thì ở đây chúng ta cũng thấy tương tự như vậy sẽ có những giai đoạn thì chúng ta thấy thị trường nó sẽ có tạo ra pin đây chúng ta nhìn này à, đầu tiên nhá à, anh chị em nếu anh chị em nếu theo dõi được và hiểu rõ được thì có thể uh, comment nhé còn đời Dũng sẽ phân tích đơn giản từng hai kịch bản một kịch bản đầu tiên là sau khi hỗ trợ chúng ta gọi là vùng hỗ trợ mạnh thì thị trường giảm rất là sâu chúng ta gọi là SC giảm rất là sâu bán tháo ra rất nhiều và trong quá trình uh, hồi phục đó thì thị trường bắt đầu có sự hồi phục lần đầu tiên có sự hồi phục và sau quá trình hồi phục này thị trường còn tiếp tục giảm một lần nữa thậm chí là gãy cái đáy này để kiểm tra một lượng cung cầu lần nữa tuy nhiên sau khi là uh, kiểm tra lần cung cầu lần nữa thì thì lần này thị trường vẫn tiếp tục đi lên uh, và tiến sát cái vùng đỉnh chúng ta nha, tiến sát vùng đỉnh khi mà tiến sát vùng đỉnh thì thường thì chúng ta thấy là vùng này bắt đầu có sự dao động rất là lớn và chúng ta nhìn thấy một vài các điều kiện như sau một là dao động ở đây rất là lớn tức là chúng ta thấy là biến động lớn có thể khối lượng tăng nhé khối lượng tăng giá không tăng nha một này các bạn lưu ý là khối lượng tăng mà giá không tăng thì thường nó sẽ có điều chỉnh thậm chí bị gãy kênh gãy kênh tức là gãy cái vùng hỗ trợ này trước khi đi tăng giá tức là thường gãy ra và tạo ra pin trước khi tăng giá hai là không có khối lượng chúng ta cứ nhìn này hai là không có khối lượng còn trường hợp tích cực là nó vượt qua cái đỉnh này khối lượng lớn vượt vượt qua cái đỉnh này này khối lượng lớn và đi lên tiếp thì không biết là bao nhiêu bạn có nghĩ rằng kịch bản này tức là cái kịch bản mà vượt cái khối lượng này vượt qua cái đỉnh này và tăng mạnh tiếp tục đi lên trong thời gian tới thì nếu anh chị em có tức là anh chị em theo kịch bản này comment số 1 tức là cái, cái đợt này là tăng vượt qua cái đỉnh cái vùng kháng cự đây trước khi tăng nữa thì nếu anh chị em thấy cái điều kiện mà các anh chị em nghĩ rằng là nó có thể vượt qua thì comment số 1 ví dụ chúng ta sẽ tí nữa chúng ta bị còn trường hợp mà nó có thể bị gãy cây thì comment số 2 đây chúng ta hiểu đơn giản là cái trường hợp đầu tiên là nó sẽ gì ạ đi lên như này và sau đó đây cái trường hợp này là nó đang gì ạ rũ bỏ này nó kéo lên này rũ bỏ và trường hợp này nếu anh chị em nghĩ rằng nó sẽ vượt qua cái đỉnh này vượt qua mạnh qua cái đỉnh này sau đó nó đi xuống thì comment số 1 và anh chị em nghĩ rằng là trong trường hợp này nó khả năng một số trường hợp có khả năng nó gãy thêm cái đáy này nữa cái đáy này này trước khi đấy, trước khi lên tiếp đấy thì một số anh chị em sẽ thấy rằng là có số 1 có số 2 à, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại một uh, kịch bản tự nhìn cái góc bên cạnh nữa tiếp theo gì ạ à? cái, cái kịch bản có thể đây chúng ta cũng thấy là sau khi kênh thì nó lên này chúng ta nhìn nhá lên thì nó không pin thường nó không bị giảm và nó lại tiếp tục đi ngang gãy tiếp tục đi ngang và mất khoảng thời gian thì đây gọi là kịch bản thứ ba đây gọi là kịch bản số 3 tức là nó đi lên nha đi lên nó rũ bỏ sau đó thì nó hồi phục lần thứ ba và nó đi ngang ở vùng này thì chúng ta gọi là kịch bản thứ ba trước khi nó bước vào gì ạ xuống đi lên đấy thì chúng ta cần cần phải nhìn về cái khía cạnh nào đó trước khi chúng ta giao dịch tức để có ba kịch bản trong cái à, thị trường bây giờ đúng không ba kịch bản thế thì à, mình làm cái gì thì mình cũng vẫn phải đo lường chứ mình không dự đoán theo kiểu máy móc được tại vì ờ, một số anh chị em thì cứ thấy rằng là ờ, mỗi một lần nó hồi lên này trong ăn một sóng mỗi lần nó hồi lên ăn sóng như thực tế là gì ạ cái sóng này không biết là ăn được bao nhiêu cái sóng này ăn được bao nhiêu và sau đó thì nó điều chỉnh hoặc là cái sóng cái sóng này được chúng ta kiếm được bao nhiêu cái quan trọng là gì ạ nếu mà chúng ta trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp tức là chúng ta đầu tư rất là bài bản thì thực sự là gì ạ chúng ta chỉ cần một năm chúng ta chỉ đầu tư một vài sóng chứ không nhất thiết phải là quá nhiều sóng mà chúng ta cần làm sao để xác suất thành công của chúng ta cao nhất đúng không thế thì ở đây theo quan điểm cá nhân thôi nha tại vì tránh tình trạng là các bạn theo dõi mà các bạn không theo dõi hết thì nó dẫn đến là một tình trạng nó hiểu sai hiểu lầm thế thì ở đây thì mình cũng thấy rằng là cái phía trên này đây phía trên này nó có cả một khoảng trống khá là là lớn đấy nếu trong trường hợp nó tích cực nhưng đây chúng gọi là tích cực thì nó kéo đến lấp khoảng trống là kéo lên lớp khoảng trống đấy là trong trường hợp tích cực là nó có thể kéo lên lớp khoảng trống nhưng còn nếu thực sự để vượt qua cái đỉnh là 1350 này thì có lẽ là nó sẽ cái xác suất thành công của cái cái này là không cao thế thì bây câu hỏi là gì ạ trong trường hợp mà nó lấp khoảng trống tức là nó chỉ kéo lên đến đây đây thôi ta nhìn thấy ạ đây là khoảng đến đây thôi trước khi nó điều chỉnh thì kịch bản này cũng có một cái kịch bản nó xảy ra kiểu dạng như này nó lên tiếp Ờ, thế thì trong quá trình đầu tư thì chúng ta sẽ thấy là thông thường thì một số anh chị em có thể mua điểm này từ sau khi mà nó test này lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba thì có thể test điểm này hoặc điểm này chúng ta mua vào và tùy thuộc vào các cổ phiếu mà chúng ta lựa chọn để chúng ta có độ an toàn cao à, tuy nhiên thì đây quan điểm à, về của Dũng thì Dũng thích là nó sẽ kéo lên sau đó một là nó sẽ có cái đợt điều chỉnh mạnh tức là nó là điều chỉnh mạnh gãy ở trên cái vùng hỗ trợ này tức là gãy đôi chút về vùng hỗ trợ này thì khi mà nó gãy cái đủ vùng vùng hỗ trợ này mà chúng ta đo lường tức là đo lường xem là cái gãy này, này cái khối lượng có thoát ra hay không cái khối lượng này thoát ra cái vùng này lớn hay ít thì mình sẽ có một cái kịch bản là chúng ta mua cổ phiếu ở đoạn đoạn đoạn mà hồi này thì gần như là cái tỷ lệ thành công rất là cao nha các bạn nha mua tỷ lệ thành công rất là cao thậm chí các bạn có thể sử dụng margin ở đây thế thì như đây là cái góc độ là, là, là dành cho những ngày nhà đầu tư rất chuyên nghiệp rồi còn những bạn nào mới thì chúng ta cũng không nên sử dụng margin đây Dũng đang nói một cách mang tính chất rằng là à, nếu trong nhóm bị gãy này gãy đây này à, gãy đây và khối lượng không bán ra và thậm chí nó kéo lên rất mạnh thì những đợt kéo lên xả xuống này chúng ta gọi là gì các bạn có thể comment ạ tức là nếu trường hợp như vậy thì chúng ta gọi là kéo lên và xả với khối lượng lớn xả mà nó không bán ra thì chúng ta gọi là gì? đấy thì chúng ta hiểu đơn giản đó là gì ạ nếu bình thường các kịch bản chúng ta đưa ra kéo lên khối lượng lớn đúng không so với những cái lần trước này sau đó nó xả mà không có khối lượng thì chúng ta gọi là gì thì cả vùng này chúng ta gọi là gọi gom hàng gom cổ phiếu thế thì bây giờ chúng ta cũng thấy là mua ở đây thì chúng ta cũng chưa biết rằng là cổ phiếu nào mạnh nhất đúng không chưa biết cổ phiếu nào mạnh nhất hoặc là nhìn vào thỉnh thoảng giả sử đây cổ phiếu Techcombank nhìn thì uh, chúng ta thấy rằng là nó cũng khá là đẹp nhưng thực tế cổ phiếu Techcombank này nó có vượt để đi sai không thì rõ ràng là không có dòng tiền chúng ta sẽ nhìn thấy là dòng tiền nó chưa tham gia vào thì thực sự là để biết rằng là cái cổ phiếu này đi lên xa hơn trong trường hợp này là rất là gì ạ à? rất là khó để biết nên nếu trong trường hợp nó có kéo lên nữa thì gần như là chúng ta cũng không không tội gì phải mua những cổ phiếu mà chúng ta thấy là cái lượng cung cầu nó rất là thấp Ờ, một số trường hợp thì chúng ta có lợi nhuận nhưng thực tế là ờ, khi mà mọi thứ nó không đảm bảo quy luật cung cầu thì chúng ta đầu tư nó giống như quy luật nhân quả đầu tư có thể lúc đúng lúc sai lúc mất lúc không mất nhưng về cơ bản thì về lâu dài cuộc chơi khôn vặt thì tức là nó khôn quá thì cuối cùng gì ạ ờ, chúng ta phải trả giá cho cái việc mà đầu tư thế thì nên việc mà chúng ta cần phải nắm rõ được cái nhóm cổ phiếu để chúng ta đầu tư thế thì ờ, chúng ta phải thật thực tế một chút ạ tại vì thị trường vừa rồi thì chúng ta thấy là thay nhau chạy chúng ta để ý là sử như là một cổ phiếu HSG chẳng hạn thế thì rõ ràng là sau một quá trình nó đi ngang rất là dài thì nó nổ một phiên này đâu nó nhìn đâu thì sau nổ một cái phiên này thì chúng ta thấy là nó không lên nữa anh chị em để ý không nó có lên được lên được tí mỗi lần nó lên được một chút một chút nhưng tuy nhiên thì chúng ta thấy là đang gặp cái vùng kháng cự rất mạnh này nó không lên được. đấy nó đang lên nhé chúng ta nhìn này nó lên khối lượng rất là nhỏ Đấy, nó lên khối lượng rất là nhỏ mà nó không có thể để xuyên thủng qua một cái vùng kháng cự này thì đây là một cái thử thách rất là lớn cho cổ phiếu này nên nếu mà chúng ta xem về trên phương tiện chuyên truyền thông á, thì chúng ta thấy là cái điểm nổ này là phương tiện truyền thông là rất là tốn nhiều giấy vực để ca ngợi cổ phiếu ngành thép tuy rằng nó xấu nhưng nó vẫn lên nhưng thực tế lên thì chúng ta cũng không được bao nhiêu nên chúng ta nếu anh chị em có mua thì không biết là xác suất tỷ lệ thành công của anh chị em là bao nhiêu hay là cổ phiếu NKG cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ phân tích để chúng ta nhìn nhìn nó rõ chứ không phải là chúng ta cứ nhìn theo kiểu như là là là là khi cổ phiếu nó nổ thì bắt đầu nhà nhà và kiếm được tiền thế thì ờ, Dũng lại nói lại cho một số các anh chị em à, xin cảm ơn bạn ờ, Lê Phương ok thế thì uh, chúng ta lại nói lại cho một số cái cách mà mọi người sẽ thấy thế Dũng có một số bạn bạn bảo là bạn mua ở đây tức là chúng ta mua ở vùng này nó giá 16 sau đó chúng ta lên đến 22 từ 16 lên 22 là chúng ta kiếm được bao nhiêu lợi nhuận ạ à? tức là, là đây là 6 và 22 tức là chúng ta có 50 phần trăm lợi nhuận đúng không tức là chúng ta tính từ điểm này đến điểm này khoảng 50 phần trăm lợi nhuận thế thì câu chuyện ở đây đó là gì ạ thực tế không ai người ta tính theo kiểu phương pháp đầu tư như vậy cả bởi vì chúng ta hiểu đơn giản là nếu chúng ta mua ở vùng điểm này thì mua điểm này hay mua điểm này nó cũng giống nhau đúng không hay là mua điểm này nó cũng giống nhau nên thường chúng ta mua ở đây chúng ta thu lỗ điểm đây chúng ta thu lỗ và lần này may mắn chúng ta mua thành công thì chúng ta mua thành công thì nó lên đến đây chúng ta được 50 trăm nhưng thực tế thì ạ có rất nhiều lần chúng ta vì chúng ta mua ở đây được nên chúng ta cũng sẵn sàng mua ở đây hoặc là mua ở đây nên chung cuộc là chúng ta bị thua lỗ đấy chúng ta chỉ đơn giản nó chung cuộc mua theo cách này là bị thua lỗ bởi vì có mua ở đây nó có hồi thì thực ra là chúng ta cũng không được bao nhiêu cả sau đó chúng ta cũng thấy là cứ mua trung bình thì xuống thì chúng ta sẽ gì ạ à, lỗ thì chúng ta thường chúng ta cứ tính từ đáy này lên đến đây nhưng rõ ràng là để cho chúng ta biết là chen của nó sau khi lên nó hồi tại vì có một số đến hồi hai phiên gãy tiếp thì cái cổ phiếu này nó hồi ba phiên và nó tích lũy đi ngang rất dài thì cái việc mà điểm này chúng ta gọi là điểm mua thì khi chúng ta mua cổ phiếu điểm này chẳng hạn thành công ở giá 20 thì đến đây nó khoảng 10 phần trăm chúng ta thấy là khoảng 10 phần trăm thì đó thì trên cái vùng này nó cũng là cản rất là lớn rồi Đấy, cái cản này tức là nó đang tiếp giáp cái cản lớn rồi thì để đi xa hơn nếu cổ phiếu còn đi xa hơn nữa thì nó phải vượt qua cản này và nó tích lũy đi xa hơn và chúng ta cũng chưa biết được nó có đi được hay không nên bảo lướt sóng trong cái này thì Dũng thấy là nó cũng không hợp lý lắm thế này nên nếu mà nói về cách thức đầu tư của mình với những cái nhóm cổ phiếu ngành thép này để các bạn lưu ý là gì ạ chúng ta không thể là tính được cái từ đáy chúng ta không thể tính từ cái đáy này xong lên đến đây mà thành công được mà thường là chúng ta ít nhất là nó phải có những mẫu hình chẳng hạn như là vai đổ vai chẳng hạn thế tức chẳng hạn như này chúng ta thấy là những cái điểm này bình thường là test lần thứ nhất này test lần thứ hai test lần thứ ba Đấy, tức là khi mà test lần nhất này test lần thứ hai test lần thứ ba thì chúng ta có thể mua ở những cái phu phiên sau khi test mà nó không ra thì chúng mua phiên này thì cũng có thể ok Đấy, chẳng hạn thế hoặc là chúng ta cần phải gì ạ? nếu nhìn vào góc độ này thì chúng ta cũng thấy là cái cả cái vùng này cả vùng này là tin rất là xấu nên việc mà thị trường tin xấu như vậy Đấy, cả một vùng tin rất là xấu thì chúng ta cũng thấy rằng là kiếm lợi nhuận trên cá vùng này thì là rất là gì ạ khó để cho chúng ta biết rằng có kết quả hay không bây giờ chúng ta quay trở lại cái chỉ số vn 30 thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn kỹ hơn ạ theo các bạn chỉ số vn 30 như này là tích cực hay là chưa tích cực nếu nếu các bạn nhìn vào đây ạ các bạn comment nếu ai nghĩ tích cực thì comment số 4 số 3 à, tức là chúng ta nếu anh chị em nào thấy rằng là nó tích cực có máy số 3 còn không tích cực thì có máy số 4 đấy nếu anh chị em nghĩ tích cực thì thế bây giờ chúng ta lại quay trở lại cái câu chuyện để chúng ta phân tích ạ thế thì bây giờ khi mà nó gãy như này thì trong cái đầu tư nó có một cái cái, cái kịch bản mà chúng ta cần phải lưu ý tại vì cái này là nhiều anh chị em không biết như Dũng lấy một cái cổ phiếu gas đi trong lâu lâu rồi nó cũng xuất hiện những cái tức là đây là cái kịch bản trong đầu tư nó luôn luôn như vậy kịch bản đấy chúng ta nhìn nhìn phải hiểu nó thì chúng ta mới thấy được cái cái quan trọng là là cái thị trường nó như nào chẳng hạn đây là chúng ta thấy là thị trường đây đây là một kịch bản của thị trường sau khi cổ phiếu nó bị gãy này chúng ta thấy nó bị gãy này gãy nó rơi xuống đất mạnh thì thông thường là nó sẽ có xu hướng lấp gáp nó kéo lên chúng ta nhìn thấy thông thường xu hướng kéo lên thì trên này nên nếu chúng nó bán đây hoảng loạn bán đây bán luôn và đây sau đó thì bán xong thì nó lên và chúng ta rất là tiếc ở đây thường nhưng rất tiếc ở đây bởi vì cổ phiếu lại lên rất mạnh đấy là cách thức hay là chúng ta bán này bị gãy này nếu bán xong thì lên và chúng ta rất tiếc ở đây thì những cái kịch bản này nó cũng luôn luôn xảy ra còn trong trường hợp nó tạo đáy không nó đây là sử trong trường hợp đây là test này nó tạo đáy thị trường chung tạo đáy cổ phiếu tạo đáy các lần thứ hai thì đuôi chúng ta tính sau những kịch bản của nó luôn luôn có những cái đợt ở giai đoạn đầu chúng ta nhìn giai đoạn đầu Đấy, mọi thứ nó có dạn đầu nó đều là sau khi rũ bỏ thì thậm chí là nó kéo mạnh hơn trước khi nó gì ạ tiếp tục tăng tiếp thế thì câu chuyện ở đây chúng ta thấy là dù là cổ phiếu nào cho nữa thì cổ phiếu này nó cũng tương tự như nó, nó còn kéo giảm nó kéo lên này nó phân phối còn mạnh hơn cơ trước khi gì ạ trước khi mà nó lại tiếp tục điều điều chỉnh xuống thế đấy chúng ta đây nhìn góc độ này là chúng ta thì thầy hiểu thấy là việc mà cái quá trình nó bị gãy này đấy, gãy đây chẳng hạn nó bị gãy này chúng ta nhìn là đây cái quá trình gãy này thì nó lại hôi nó lại hôi và tiếp tục gãy cái vùng này là vùng gãy khá mạnh thì việc nó hồi đương nhiên xảy ra thế thì nó đương nhiên xảy ra thì chúng ta cũng thấy rằng là cái việc đầu tiên là gì ạ quá trình tăng này có khối lượng lớn đây là hai khoản tăng khối lượng lớn nó cho chúng ta một xu ngắn Đấy, tại vì test lần thứ nhất này test lần thứ hai test lần đầu tiên này lần thứ nhất này à, lần thứ một này thứ hai thứ ba thì chúng ta thấy có những cái điểm nhấn này là cái điểm mà chúng ta giả sử một số anh chị em thích lướt sóng thì đầu tư nhưng Dũng thì Dũng không làm cái này tại vì mình cũng không có thời gian để suốt ngày đeo bám như vậy tại vì cái tỷ lệ mà đầu tư thì mình sẽ đầu tư nó sẽ lớn hơn hoặc là thứ hai nữa là mình không kiểm soát được cái gì ạ cái những cái vấn đề hôm trước rồi mình có nói rằng là lúc đó thì chưa biết là lạm phát Mỹ thôi như nào các thông tin nó ra sao nên mình cũng chưa vội gì phải đưa ra quyết định nhanh thì bây giờ chúng ta thấy là khi nó nó bắt đầu nó lên đúng không thì chúng ta nhìn vào mắt thường chúng ta thấy ngay này anh chị em nhìn mắt thường này lên này bắt đầu chúng ta thấy điều gì ạ có phải là khối lượng bắt đầu nhỏ dần đúng không ạ nếu anh chị em để ý một chút là khối lượng nhỏ dần từ khối lượng nhỏ dần thì chúng ta thấy là sức mạnh về giá nó đang yếu dần từ khối lượng nhỏ dần và giá thì làm sao tức là, tức là khối lượng lớn như này thì giá tăng rất mạnh nhưng bây giờ khối lượng nhỏ dần đấy này chúng ta phải nhìn cái này tại vì chúng ta thường thì anh chị em cứ mua bán theo kiểu như là theo từng ngày ấy hôm nay nó xanh thì rất là vui hôm sau đỏ lại lại không vui chúng cứ tính từng ngày từng một ngày một thì nó sẽ đầu tư nó sẽ không có sự an toàn và chúng ta nhìn cả tổng thể một chút thì chúng ta thấy là khối khối lượng này là bắt đầu nó bắt đầu nó có dấu hiệu giảm dần còn trong trường hợp giảm mạnh thì nó tăng tuy nhiên thì bắt đầu hôm nay nó lại có dấu hiệu quay trở lại test lại cái đỉnh cũ này đỉnh hôm trước thì nó quay trở lại tiếp lại đỉnh và khối lượng của đôi chút tăng đấy, đấy là góc độ nào đó của vn 30 nhưng thực tế là chúng ta thấy là trên cái đỉnh này bắt đầu nó có sự ra về cơ bản nó đang có sự dừng dừng như này thì nó cũng đang đảm bảo cái áp lực lớn ở đây nó đang thì có một cái áp lực nên trong trường hợp nếu mà dừng như này để nó tăng tăng tốc ngay tăng tốc ngay để xuyên thủng thì cái xác suất như này cũng nghĩ là nó không cao nếu về góc độ gọi là tăng suất tốc ngay này, xuyên thủng bởi vì cái khối lượng nếu tăng tốc thì khối lượng ở trên quá trình tích lũy này nó phải rất là cạn kiệt cạn kiệt và nó có phải có một cái nền nền chắc chắn vượt qua cái đỉnh này thì nó đi xa nó mạnh hơn còn trong trường hợp nó vẫn nghĩa treo lơ lửng ở đây và khối lượng thì lại giảm dần tức là nó đang thiếu cầu khi mà cái nó càng về phía trên vùng kháng cự này thì có lượng cầu tham gia vào nó yếu hơn nên để đi xa thì mình nghĩ rằng nó cần một cái gì ạ cần một cái lực mạnh hơn hay là cần một cái sự test lại kiểm tra lại một lần nữa nên trong trường hợp như vậy thì rõ ràng để đưa ra quyết định mua bán vào một cái tài sản mà mình à, không rõ ràng về xu hướng tại vì đây nó chỉ là sideways thôi ạ nếu anh chị em nhìn thấy đây đây quá trình sideways thôi ạ à, nếu mà nhìn xa hơn thì nó đã gì ạ nó đã đã là kênh đi lên rồi ạ à, nhìn xa hơn thì nó vẫn là gì ạ quá trình sideways thôi nên để đảm bảo cho cái việc mà đầu tư nó mang cái an toàn lợi nhuận cho chúng ta thì có lẽ là chúng ta có hai kịch bản kịch bản thứ nhất là bị gãy toàn bộ cái vùng 1200 này nếu kịch bản là mình dậy gãy nha chúng ta gọi là kịch bản là bị gãy và khối lượng không ra nữa thì đây là kịch bản hay vô cùng luôn ạ đây kịch bản này khi bị gãy mà sau đó không bay bán ra thì đây là lúc mà thị trường quay lên cho nó mua vùng này thì thực sự là nó là rất tốt cho nhà đầu tư chúng ta lý do rất tốt cho nhà đầu tư chúng ta thì uh, cách đây một hai hôm Dũng đọc một cái số tờ báo thì Dũng thấy rằng là cái việc mà lạm phát của Mỹ nó tăng như vậy thì tính trên đầu tư công của chúng ta chính trên đầu tư công của chúng ta thì chúng ta hưởng lợi chứ không phải là bất lợi thế thì tại sao chúng ta lại tính trên cái đầu tư công vay nước ngoài chúng ta thì chúng ta thay vì chúng ta bị giảm thì chúng ta lại hưởng lợi bao nhiêu bạn thấy vô lý không ạ nếu bạn nào thấy vô lý comment số 5 tức là bây giờ lạm phát lạm phát nhé đặc biệt là tỷ giá tăng thì chúng ta phải gì bất lợi mà chúng ta được hưởng lợi thì vừa rồi thống kê được thì Dũng thấy rằng là nó lại có hưởng lợi cơ thì nếu anh chị em nào nghĩ rằng là nó là vô lý thì comment số 5 anh chị em nghĩ rằng là nếu anh chị em đã đọc cái tờ báo rồi thì comment số 6 tức là nó đều có cái lý của nó cái câu chuyện đây là gì ạ khi mà chúng ta thấy là bản thân cái đồng đô la nó mất giá à nó nó tăng giá rất là lớn thì khi cái đồng đô la nó tăng giá thì nó có một cái đó là gì ạ nó có cái là chúng ta đang là cái nước mà là vay vay nợ nước ngoài rất là lớn đúng không nhưng chúng ta lại vay của ai ạ vay bằng đồng đô la nó không nhiều và chúng ta vay bằng đồng yên nhật và vay bằng đồng gì ạ bằng euro thế thì khi mà chúng ta vay bằng đồng yêu Nhật và đồng euro thì chúng ta thấy là Việt Nam của chúng ta mất giá so với thằng đô la Mỹ là chỉ có hai phần trăm thôi mà những cái thằng là gì ạ thằng euro và thằng gì ạ thằng euro và thằng yên Nhật thì mất giá rất là cao vậy chúng ta đang hưởng lợi từ gì ạ do thằng thằng yên Nhật mất giá đúng không do thằng yên Nhật mất giá do thằng gì ạ thằng euro mất giá lớn hơn rất nhiều nên khi mà chúng ta mang tiền ra quy đổi đô la đẩy sang yên Nhật thì rõ ràng chúng ta hưởng lợi rất là lớn hưởng lợi rất là lớn đấy tại vì hai thằng uh, ngoại tệ kia thằng ngoại tệ là thằng ngoại tệ đầu yên Nhật và thằng ngoại tệ gì ạ cũng là ngoại tệ nhưng ngoại tệ yên Nhật và ngoại tệ gì ạ ngoại tệ đô đồng uh, à, thằng thằng thằng à, thằng um, euro euro euro thì rõ khi mà quy đổi ra thì thằng đồng Việt Nam chúng ta lại gì ạ được giá so với hai thằng đồng rồi hai thằng đồng kia thì lúc đấy chúng ta tính tổng cái tổng cái vay vốn của nước ngoài chúng ta thì khi quy đổi ra thì chúng ta đang có lãi 50 nghìn tỷ hay không ạ thế thì đấy là cách mà chính chính phủ chúng ta vay tiền rất là linh hoạt thay vì vay hết thằng đồng là, là Mỹ thì lúc này mà phải trả nợ công thì chúng ta sẽ phải mất một khoản tiền rất là lớn nhưng chúng ta đã vay thằng đồng yên Nhật mà thằng yên Nhật là cực kỳ mất giá so với đồng đô la Mỹ nên chúng ta chỉ cần gì ạ đổi sang gì ạ nếu mà thanh toán bằng đô la sang yên nhật hay là đồng sang yên nhật thì rõ ràng là chúng ta cũng thấy là cái đồng yên nhật năm nay nó mất giá cực kỳ lớn kể cả so Việt Nam nếu anh chị em nào mà đi gì ạ? anh chị em nào mà có đi Nhật ạ, thì gần như là đang bị lỗ đúng không ạ anh chị em có có còn anh chị em nào đi Nhật không ạ hay gia đình ai đi Nhật ạ, thì bị lỗ rất là nặng bởi vì cái đồng yên Nhật khi mà quy đổi ra đồng Việt Nam là không được gì hết à, rất là thấp tức là cái quy đổi chúng ta thấy là làm vất vả mà quý quy đổi thì cũng không được bao nhiêu tiền cả hoặc là sang châu Âu thì cũng tương tự như vậy thì đấy là cách mà chúng ta cần phải phải cần nắm rõ ở bên trong nó như nào hoặc là trong mới hôm nay thì anh chị em để ý một chút thì cái đồng u đồng à, USD và đồng Việt Nam của chúng ta thì rõ ràng đồng Việt Nam chúng ta đang được gì ạ neo khá là tốt đúng không ạ neo khá là tốt thế thì khi mà đồng Việt Nam chúng ta đang neo khá tốt thì chứng tỏ là gì ạ chứng tỏ chính chính phủ chúng ta đang gì ạ đang quản lý về tiền rất là tuyệt vời nhưng tuy nhiên các bạn lưu ý một số cái điều này để các bạn thấy là tôi không biết là các bạn đang nghĩ nào nhưng dũng lưu ý là cái dòng bất động sản nhé thì đây là cái dòng mà có thể trong thời gian tới nó đang bị bất lợi hạn đây các bạn nhìn thấy một vài các cổ phiếu bất động sản nhìn thì nó cũng tích lũy khá là đẹp như là DG chẳng thế lý do tại sao những cổ phiếu này nó tích lũy đẹp và nó vẫn đang ở vùng này thế thì ở đây g chị xin lỗi ạ dạng như thế để các bạn hiểu rõ tại vì tránh tình trường hợp chúng ta cũng không nắm rõ được những cái dạng cổ phiếu này ở đây nào, anh em đến nhật làm sao ạ anh em đây các bạn đấy thì bạn nhìn đấy em trai ở bên nhật đang kêu là làm không bằng việt nam đấy thì, thì chính cái việc mất giá này thì chúng ta cũng thấy là được hưởng lợi tức là chúng ta thấy là Việt Nam chúng ta thì được hưởng lợi về diện trả nợ đúng không Việt Nam chúng ta được hưởng lợi về trả nợ bởi vì chúng ta Nhật nó cho chúng ta vay rất là nhiều nhưng thực tế người lao động của chúng ta người lao động chúng ta làm bên Nhật là là như làm không công nên rõ ràng là được lợi cái nọ thì mất cái kia không phải là chính phủ thì được lợi nhưng rõ ràng là người lao động thì lại mất tiền Đấy, chúng ta cần phải lưu ý là có cái lợi nhưng có cái mất chứ không phải là cứ được lợi hết đâu hay là chúng ta cũng sang châu Âu như thôi thế thì chúng ta vay euro rất nhiều nên cuối cùng là euro bên nó mất giá rất là lớn so với đồng đô la và quy đổi giữa Việt Nam đồng và đô la thì nó chỉ hai phần trăm thôi trong đó quy đổi giữa đô la và cái đồng kia nếu chúng ta đổi theo kiểu hình thức là có thể ngang các đồng khác sang nhau hoặc là chúng ta xem cái độ mất giá thì rõ ràng là chúng ta đang được thấy đồng Việt Nam chúng ta rất là tốt và trong cái điều tiết của nền kinh tế tuy nhiên thì ở Mỹ thì chúng ta biết rằng là khả năng à, lãi suất của Mỹ tiếp tục tăng Dũng tin chắc là vẫn tiếp tục tăng trong thời gian tới lý do tại sao tiếp tục tăng thời gian tới bởi vì bản thân nước Mỹ là cái nước mà mà cái lạm phát nó không phải 75% thì nó không thể nào dừng ngay được mà nó sẽ có thể giảm nhẹ hơn nhẹ hơn trước khi gì ạ trước khi nó có thể là đạt đỉnh lạm phát trong thời gian tới thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại một số các phân tích để anh chị em nhìn nhận thế thì cổ phiếu này nó bị gãy này chúng ta cứ nhìn tại vì chúng ta phải nhìn này quá trình gãy nó hồi quá trình gãy nó hồi và phần này thì nó cũng bị gãy và nó hồi và nó đang gặp một cái vùng cản đấy nó hồi này đấy nó hồi về cái vùng cản và chúng ta nhìn một là đặc điểm này hồi này khối lượng lớn này đấy khối lượng lớn bán ra thứ hai là khối lượng lớn này đấy là khối lượng lớn nhưng nó thực tế là là nó cũng không có dòng tiền thực sự vào bởi vì thực tế là đây là nó kéo lên rồi mục đích kéo lên ở đây nó gì ạ bản thân là họ đã chúng nếu hôm trước chúng ta nhìn vào biểu đồ ami ấy, thì bọn nhà cái như ở bên chúng gọi him lam họ bán hết rồi him lam ờ, him lam họ đã gì ạ họ đã truyền thông xong tức là họ truyền thông để bán hết cổ phiếu này rồi nên một số anh chị em cứ bị được truyền thông hô hào là lạm phát mua vào đúng không nhưng đấy là gì ạ đấy là cây LC của của Kim Lam đấy bạn các bạn hiểu không ạ tức là người có ảnh hưởng người có ảnh hưởng kêu gọi mua cổ phiếu đấy thế thì khi mà cái người có ảnh hưởng kêu gọi mua cổ phiếu thì anh em sẽ mua nhiều cổ phiếu hơn nhưng thực tế là Him Lam bán cho chúng ta thế là Him Lam có rất nhiều tiền và trả tiền cho cây KOC thế là cây KOC kiếm được rất nhiều tiền thế thì chúng ta không biết cái câu chuyện này thì chúng ta có thấy rằng là Ờ, kinh doanh trong cổ phiếu hay là kinh doanh trong hàng hóa thì người ta vẫn dùng như vậy chiến lược như vậy chỉ có nhà đầu tư kiều không nắm rõ được chiến lược như này thì chúng ta mất tiền và chúng ta không biết kêu ai cả và chúng ta phải kêu chính bản thân chúng ta bằng cách là chúng ta học học kiến thức trước khi chúng ta đầu tư vậy bao nhiêu anh chị em đã hiểu rõ và học được bài học này có thể comment cho Dũng số 10 đúng không ạ nếu anh chị em hiểu rõ thì comment số 10 cái like cho Dũng like Dũng bí mật cho cách tư duy như vậy để anh chị em hiểu là tức là một cái công ty bán hết cổ phiếu ra thì nó phải sử dụng gì ạ sử dụng một ai đó để tạo ra một cái thư một cái gì ạ một cái truyền thông khi họ truyền thông xong thì họ sẽ được nhận qua. đấy là câu chuyện của gì ạ cổ phiếu bất động sản cũng tương tự như vậy nên khi mà chúng ta không có kiến thức chúng ta thiếu kiến thức thì chúng ta thấy là chúng ta trả giá trong việc đầu tư Dũng sẽ không muốn nói về ai cả nhưng các bạn sẽ hiểu đơn giản chẳng hạn là trong kinh doanh cũng tương tự như vậy bình thường thì người ta sẽ dùng người nổi tiếng để nói về cái sản phẩm thì khi mà người nổi tiếng nói về sản phẩm thì bạn sẽ thấy gì ạ tức là những người mà người ta đã nổi tiếng mà người ta lại nói về sản phẩm của đã sử dụng thì các bạn thấy gì ạ đấy thế thì thế thì ở đây chúng ta gọi là tiêu cực tại sao gọi là tiêu cực đấy, thì vì chúng ta nghĩ là tiêu cực thì nó tiêu cực thôi bài học thì nếu chúng ta học bài học thì nó là tích cực hay tiêu cực đấy, theo bạn thì khi mà chúng ta học được bài học thì chúng ta tích cực hay tiêu cực nếu mà chúng ta học bài học chúng ta cắt lót tức là khi mà chúng ta có bài học chúng ta cắt lót thì chúng ta gì ạ à? thế thì cái tiêu cực nó do cái đầu của chúng ta chứ không phải do cái bài học đó chẳng hạn khi mình tất cả những người thành công là người ta học được bài học Đó. khi người ta nhận được bài học thì chúng ta chúng ta phải gì? biết ơn bài học thì chúng ta mới thành công đúng không biết ơn bài học chúng ta mới thành công Đấy, thì thì các bạn à, ở đây các bạn không nói biết cũng không nói bất cứ ai cả những các, các bạn tốt nhất là không không nói gì ở trong cái lúc này các bạn chỉ hiểu đơn giản như thế thôi ạ ai thì các bạn cũng chỉ biết là à, khi mà trong đầu tư nó có những câu chuyện như vậy chúng ta biết câu chuyện đó và chúng ta gì ạ học được bài học đó thì bây giờ học được bài học mà là tiêu cực thì các bạn nghĩ điều gì vì chúng ta phải hiểu đơn giản là gì ạ chúng ta cần hiểu đơn giản là chúng ta phải đầu tư như nào phải nắm rõ được đoạn nào để chúng ta kiếm được tiền và chúng ta thoát ra thoát ra chứ bây giờ chúng ta học bài học mà chúng ta lại tiêu cực thì rõ ràng là chúng ta thế cùng tất cả mọi người thế bây giờ hỏi câu chuyện vui vui tí bao nhiêu bạn thấy rằng là chúng ta học được bài học tích cực hay tiêu cực nếu anh nghĩ là tích cực thì comment số 1 anh chị em mà thấy tiêu cực thì comment số 4 đơn giản thôi ạ nếu tích cực thì comment số 1 và tiêu cực thì comment số 4 để xem là bây giờ trong cả rất nhiều người anh chị em đây là nếu chúng ta học bài học trong đầu tư thì anh chị em thấy tích cực thì anh chị em là thấy rằng là nó vui vì mình học đại học để sau mình mình đầu tư là mình thấy những cái câu chuyện truyền thông khi mà cổ phiếu nó gặp những câu chuyện truyền thông mà nó tăng mạnh thì đấy là giai đoạn chạy nước rút và khi chạy dậy nước rút thì mình bán ra thì mình học được bài học đó là truyền thông nó mang tính chất rằng là mục mục đích của truyền thông trong cổ phiếu là gì ạ để bán cổ phiếu ra thì tất cả những trang báo mục đích nó người ta cũng truyền thông tất cả giúp người ta cũng truyền thông nên khi mà bạn trước đây bạn nhìn thấy ở trên gì ạ những cái trang thông tin như là zoom như là đứt sóng thần thì bạn thấy là tại sao uh, những cái kênh truyền thông mà nó những cái cổ phiếu được truyền thông trong lướt sóng thần ấy thì đây tất cả những cái cổ phiếu được truyền thông trong đó thì được gì ạ được trả tiền để cho zoom người ta truyền thông chứ không phải tự nhiên nó có đâu các bạn hiểu không ạ trả tiền để cho zoom người ta truyền thông thì ai là người trả tiền thì các bạn không biết nhưng các bạn vào bạn thấy thì bạn gì ạ à? đu trend thế thì câu chuyện đây là nó trend nó đúng nó không sai cả trend nó rất là đúng nó không sai cả nhưng quan trọng là gì ạ à? cái vòng đời cổ phiếu nó hết hay chưa đấy là cái sự thông minh của chúng ta một cổ phiếu nó hết vòng đời nó kết thúc vòng đời thì chúng ta gì thì sẽ dừng không chơi nữa nhưng đây là chúng ta đâu đu chen từ đỉnh đến đáy chúng nó vẫn đu và khi chúng ta đu thì chúng ta sẽ gặp vấn đề đấy chúng ta cũng nhìn thấy đây một vài cổ phiếu này đây nó lên này đó là gì ạ kéo lên thì trong quá trình kéo lên như này chúng ta gặp rất nhiều trường hợp kéo lên nhưng thực tế kéo lên này thì mục đích là gì để bán ra hay là mục đích để tích lũy đơn giản đấy bạn nhìn thấy khối lượng lớn này kéo lên nếu bình thường chúng ta đặt ra câu hỏi là chúng ta mua ở đáy thì làm sao mua được tại vì mua ở đây mới mua ở đây khác gì nhau đâu không khác gì nhau cả đấy không khác gì nhau cả nên việc mà cổ phiếu nó lên đến đây thì chúng ta tính từ giá bao nhiêu đó Đấy, từ giá có thể là rất là thấp lên đến đây và chúng ta kiếm được rất nhiều lợi nhuận thì cái quan điểm này với Dũng thì bản thân mình cũng chả bao biết đáy ở đây cả nhưng trừ khi cổ phiếu này nó tạo ra hai cái vai giả sử như là tạo vai cái này đây là một vai và nó tạo ra một cái vai bên này chẳng hạn thế vai song song ví dụ thế ạ thì các bạn nhé thì mình mua ở trên cái vai song song ở bên bên phía bên phải này chẳng dạ, hạn thế thì lúc này vai này vai này nó tích lũy thì mình mua những cổ phiếu ở hình thành như cái vai này thì mình an toàn rất là an toàn còn nó chạy thẳng như này thì mình không có điểm mua đơn giản như vậy mình không có điểm mua đấy không có điểm mua thì mình sẽ không mua đấy thì mong rằng là mỗi một chương trình như này Dũng sẽ có đôi chút về cái cách chia sẻ Dũng không ờ, không muốn rằng là các bạn đấn định ai cả những cách mà chúng ta nhìn thấy tại vì tại sao Dũng lại nói những cái cổ phiếu như vậy bởi vì các bạn nhìn thấy người ta bán bán ra thị trường bán ra một số lượng rất là lớn thị trường thì bán ra rất lượng lớn thị trường mà tại sao người ta vẫn khuyến nghị các bạn mua và các bạn lại không biết và bạn cứ quấn vào các bạn mua xong bạn thu lỗ bạn chửi người ta thì đấy là do mình mình tham quá thì mình bị lỗ chứ có phải là do người ta đâu người ta cứ nói thế thôi thế thì câu chuyện là gì ạ thậm chí là có những bạn bạn cũng không biết thì bạn cứ nói thôi khi họ không biết họ nói thì mình đu chen theo thì do mình thiếu hiểu biết thì mình bị dính đòn thì trong đầu tư thì hôm trước khi mà kết thúc thì hôm trước có bạn là cái đầu tư chứng khoán thì những ông kiếm được tiền tức kiếm được nhiều tiền ấy, trong đầu tư chứng khoán và ông thua lỗ thì ông kiếm tiền ông có gì ạ có vi phạm luật nhân quả hay không Đấy, ông kiếm được nhiều tiền ông kiếm được tiền trong gì ạ đầu tư và ông mất tiền thì ông nào vi phạm luật nhân quả theo các bạn là ông nào vi phạm luật nhân quả ông kiếm được tiền vi phạm hay là ông mất tiền vi phạm luật nhân quả đấy thế thì bây chúng ta phải hiểu nếu anh chị em nghĩ là ông kiếm được tiền là thì gì ạ thì vi phạm hay là ông mất tiền thế thì chúng ta thử comment xem là ông nào vi phạm thế thì bên chúng ta phải hỏi là ông mất tiền ông vi phạm luật nhân quả chứ đúng không ông mất tiền ông phải vi phạm luật nhân quả bởi vì thứ nhất là gì ạ ông mất tiền ông chả hiểu nguyên nhân kết quả không hiểu nguyên nhân làm sao để có có có có tiền đúng không còn ông kiếm được tiền ông biết là nguyên nhân ông dùng cái gì dùng trí tuệ tuệ dùng tư duy thậm chí là ông dùng gì ạ dùng cái khôn lỏi của ông ông biết cái cái khôn lỏi của ông này gì ạ để gì tạo ra được cái gì ạ nhân quả thế thì ở đây chúng ta hiểu được nhân quả là cái nguyên nhân mà tạo ra kết quả thế thôi nhân nào quả đấy thế thì chúng ta đừng có có, có làm gì nó nó cũng may móc quá tức là cái, cái nhân là gì ạ nhân là cái mà gì ạ là, là cái nguyên nhân cái nguyên nhân để tạo ra kết quả thế thì ông mất tiền là ông chả chả hiểu về nhân quả cũng chả hiểu nguyên nhân lại có tiền ông cũng nhảy vào ông mua thế thì ông thiếu kiến thức là ông đã gì ạ là ông phải nhận cái quả đắng rồi cái thứ hai là ông tham là ông phải nhận cái quả đắng rồi và thứ ba là cái gì ạ ông chả hiểu gì thì ông cũng là nhận cái quả đắng rồi còn ông mà kiếm được tiền là ông phải giỏi còn chúng ta đừng nghĩ rằng là uh, ai lừa ai cả tại vì nếu bình thường ở trên thì ờ, người ta kinh doanh người ta như Apple kinh doanh người ta lợi nhuận rất lớn thì có phải là họ vi phạm nhân quả hay không hay là họ giỏi họ thu hút được nhiều khách hàng họ kiếm được tiền nên cái việc nhân quả chúng ta phải hiểu một cách gì ạ mang tính tính chất là nó mở một chút thì đầu tư nó mới dễ phải niềm tin chúng ta nếu cứ nghĩ là đầu tư mà kia lấy tiền người khác vi phạm nhân quả thì rõ ràng là gì ạ chúng ta sẽ không dám đầu tư nữa thế thì uh, trong cái chương trình hôm nay cũng rất vui lại quay trở lại tiếp tục uh, chia sẻ cho anh em những kiến thức thế thì uh, tổng kết cái chương trình hôm nay thì dũng thấy rằng là cái vùng biến động mạnh nó đang diễn ra các bạn nhé vùng biến động mạnh nó đang diễn ra thế thì khi mà sóng mà nó nó có gió gió lớn sóng mà nó do gió lớn nó lại biến động mạnh thì chúng ta gì ạ hãy chuyển thuyền vào bờ à, cho thuyền vào bờ để gì ạ nó sóng nó gió nó các kiểu thì sau đó thì khi nó ổn định cái là chúng ta ra khơi và lúc này thường thì sau bão thì bao giờ nó cũng sẽ có gì ạ sau bão thì kiểu gì lúc đấy chúng ta khơi thì cũng có rất nhiều cá đúng không cá tại vì thứ nhất là chúng ta cũng không bị gì ạ không bị bị xóm ờ, nó cuốn nữa thường ít khi mà hai cơn bão liên tục lắm thường sau một cơn bão thì nó sẽ à, có thể sẽ có một thời gian sóng im lặng để cho cho đánh cá nên chính vì vậy thì chúng ta cũng nên đợi cho cái những biến động lớn của thị trường hay giống như con à, con sóng lớn của thị trường tức là khi mà cổ phiếu biến động lớn là chúng ta cảnh báo chúng ta là có những lúc điều chỉnh ngắn hạn nha có khả năng điều chỉnh ngắn hạn thì chúng ta giảm bớt tỷ trọng một chút còn mua thì chúng ta tạm thời là dừng mua còn nếu anh chị em mà có cổ phiếu ngon tốt mà anh chị em định giá tốt thì anh chị em mua tại vì Dũng không định giá cổ phiếu ở đây nên mỗi trường phái đầu tư khác nhau thì chúng ta có cái chiến lược khác nhau một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh của Quang Dũng DVD chúc anh chị em có một buổi tối tràn ngập năng lượng và sẽ tiếp tục đồng hành anh chị em trong video tiếp theo xin cảm ơn rất nhiều